Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Thì ờ, như ờ, thường lệ, Phước có nói là vào thứ bảy hàng tuần Phước sẽ vào xem để cập nhật cái tiến độ Cũng như là thông báo chi tiết gõ từng tiền vật tư, danh sách mạnh thường quân Hay là cái tiền công thợ đồ này nọ cho cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân đang À, theo dõi để cùng chung vui à, khi mà mái ấm à, dưỡng lão đang được tiến hành xây dựng thì sau một tuần khởi công thì hôm nay đã xong mấy cái phần cột này rồi giờ là đang xây xung quanh để chuẩn bị à, từ nữa mình làm cái phần nền cái này mình còn phải làm thêm sắt đồ nữa đổ đà nữa thì à, chút xíu nữa sau à, cái clip này thì Phước sẽ à, cập nhật cái à, danh sách mạnh thường quân cũng như là chi phí à, vật tư à, tiền công thợ cho cô chú anh chị mình à, theo dõi luôn nha cũng như là danh sách mạnh thường quân luôn đó bây giờ thì Phước sẽ quay sơ à, để cho cô chú anh chị mình xem cái này là phần bếp nè chừng nữa thì cái cái nền mình lên sẽ cao hơn cái này nữa cao hơn mặt đường mình nhìn vậy thì mình thấy nó nhỏ thôi nhưng mà khi uh, chừng nào lên cái nền thì thấy sẽ rất là rộng mình sẽ chia hai khu nha thì theo uh, dự định của Phước á, thì mình có thể đặt là trên uh, 30 cái giường còn cái phần đường đi ở ngoài đường đi là phước để tới khoảng 2 mét là có thể đặt giường được luôn thì có thể là chứa khoảng 50 ờ, cụ nếu mà maximum á mới có một tuần à thấy cũng khả quan ha cô chú anh chị thì hiện tại Phước vẫn à, đang tiếp tục nhận sự à, chung tay giúp đỡ của quý mạnh thường quân đó à. nếu cô chú anh chị nào à, có nhã tâm phát tâm muốn à, chung tay góp sức để à, xây dựng à, một cái máy ấm dưỡng lão thì cái ấm dưỡng lão này cũng là sự hỗ trợ của tất cả mọi người thôi ở đó thì nữa Phước sẽ làm một cái à, bản tri ân á kế bên là sẽ là một cái bức tượng Phật Quan Âm cao để chừng nữa mình à, cho nó ấm áp mình uh, ờ, ra đốt nhang hàng ngày ở đây đầu vô là sẽ là cái phòng thờ xong rồi tới là hai khu khu ông khu bà gì đó bên đây nè đó từ cái chỗ cái dách này cô chú anh chị thấy không nó ra đây là tới mét sáu là cái đường là đi bên hông nó sẽ cặp bên lộ luôn nó sẽ làm gào lên đi bên hông để nó ra cổng trước còn đây là cái sân cái sân cái sân thì nữa mình tháo cái láng chạy này ra nó sẽ thấy nó rất là rộng có thể ờ, xe cấp cứu đồ vô được luôn phần này thì mình sẽ để cái bản chi ân bản chi ân bự trên bản chi ân đó là danh sách của quý mạnh thường quân tài trợ cho cái máy ấm này bên đó thì nữa mình sẽ ra khoảng cỡ 3 m 4 m 5 m tùy khi mà đã hoàn thành xong máy ấm á Phước sẽ làm ờ, một cái bờ kè ở ngoài để cho mát rồi bây giờ Phước sẽ ờ, cập nhật uh, tiếp cho cô chú anh chị xem uh, chi tiết ha à, vật tư hồi từng rồi mình đã sử dụng bao nhiêu quỹ còn bao nhiêu danh sách à, mạnh thường quân à, hỗ trợ trong tuần này là được thêm bao nhiêu và đã chi bao nhiêu quỹ còn hiện tại bao nhiêu để cho cô chú anh chị à, nắm rõ à, cái phần tiền à, thu chi như thế nào nếu mà cô chú anh chị nào à, đã gửi hỗ trợ cho Phước mà không có tên trong danh sách thì à, vui lòng liên hệ trực tiếp lại số điện thoại Phước có để trên màn hình nha để à, Phước cập nhật và lưu lại à, đâu đó cho nó rõ ràng rồi bây giờ à, mình sẽ cập nhật danh sách nha dạ à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha thì hôm nay à, như hồi nãy giờ cô chú anh chị và các bạn đang xem đầu clip thì về cập nhật tiến độ của căn nhà thì bây giờ Phước sẽ đọc cái danh sách mạnh thường quân cũng như là thu chi tất cả chi tiết từ hồi lúc khởi công tới giờ cỡ khoảng là 10 ngày nay rồi bây giờ Phước xin phép ờ, đọc ha trước tiên là Phước sẽ đọc cái danh sách ờ, mạnh thường quân trước tại vì ờ, mạnh thường quân hỗ trợ từ bữa đó tới giờ bữa mà sau phần 4 nha cô chú anh chị những phần trước thì Phước sẽ không đọc lại tại vì nó dài quá thì hôm bữa là mình còn dư á, là 40 triệu 700 ngàn đồng thì hôm nay rất vui mừng vì có sự hỗ trợ bơm máu thế tiếp của à, chị à, Mùa Xuân chị hỗ trợ riêng ở anh hỗ trợ thêm chứ 100 triệu cô chú Hồng Cường hỗ trợ 20 triệu chị Nhung hỗ trợ 20 triệu à, bạn Nguyễn Ngọc Ánh hỗ trợ 290.000 đồng một mạnh quân ẩn danh với số ghét cuối là 91758 hỗ trợ 200.000 đồng chị Trần Thị Trang Thu hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 84618 hỗ trợ 200.000 đồng và cô dân hỗ trợ 2 triệu thì à, tổng cái số tiền nhận được à, từ bữa khởi công tới giờ là thêm 143 triệu 190 ngàn đồng cộng với 40 triệu 700 ngàn đồng thì tổng cái số tiền là hiện tại mình đang có là 183 triệu 890 ngàn đồng thì bây giờ Phước sẽ đọc à, cái uh, danh sách mạnh thường quân cũng như là thu chi để cho biết sau uh, gần 10 ngày nay khởi công mình còn bao nhiêu thì như thường lệ thì vào cỡ uh, thứ bảy Phước sẽ vào và tính lương cho nhân viên ô anh tính lương cho thợ chứ rồi uh, hết tất cả uh, thu chi ghé chỗ vật liệu xây dựng thì nó cũng có uh, có đầy đủ hết ý lấy cái hóa đơn gì anh đây ừ. rồi đưa hóa đơn đây đây là cái hóa đơn nha cô chú anh chị quá đơn tất cả thì nếu mà cô chú anh chị nào có thắc mắc thì uh, Phước sẽ uh, gửi cho coi thì sau khi mà Phước uh, cộng đồ lại hết thì bây giờ Phước sẽ đọc như thế này cho nó tiện Phước tổng kết lại tại vì này nó nhiều quá nhiều lắm cộng cọc lần bây giờ nha à, cái phần riêng về cái phần đóng cừ với lại mua cừ công của cừ như là chọn gói á, là 24 triệu là cái phần cừ nha còn vật tư mua từ bữa tới giờ là 30 triệu 739 ngàn đồng à, cát nền để làm cái láng chạy tại vì cái láng chạy của hổm làm vô cát nó thiếu á, đất nó sẽ lún ở dưới á, nên Phước à, bơm thêm 30 khối cát nữa à, và tổng cái số tiền là 8 triệu tư dây điện bóng đèn là thức dây điện câu nhờ của nhà dân kéo ở khoảng cũng hơi xa xa tại vì hiện tại chưa có vô điện Phước đang liên hệ làm hồ sơ bên ờ, chỗ mà huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ để ờ, vô điện giờ là xài điện ké đó rồi cây kéo nè à, mài cắt là một triệu hai trăm ờ, năm mươi ngàn đồng à, dây điện bóng đèn nãy là hai triệu mốt nha và mướn xe chở đồ là chở mấy cái à, máy này máy móc đồ này nọ để vô mình à, tiến hành thi công là một triệu nữa và Phước mua trước hai cái giường ngủ để cho những người mà Phước thuê ngủ lại cái láng chạy là mua hai cái giường thì hai cái giường đó chừng nữa về sau mình sẽ tận dụng cho các à, ông bà trọng luôn thì một cái là hai cái luôn là một triệu bảy tức là một cái tám trăm rưỡi thì tổng cái số tiền hết luôn của phần à, vật tư là 69 triệu 189 ngàn đồng rồi tiền công á, thì ở đây mình sẽ hiện tại là Phước chỉ đang thuê có 5 người và từ bữa đến giờ thì tiền công chỉ có trả là 13 triệu 9 còn cái tiền à, thuê ngủ lợi à, là một ngày 100 ngàn để trừ lán chạy thì một tháng Phước mới thanh toán một lần thì giờ Phước sẽ cộng lại nha tiền vật tư 69 triệu 100 89 000 đồng cộng với 13 triệu 900 000 đồng thì tổng cái số tiền là 83 triệu 089 000 đồng à, hồi nãy là mình còn là 183 triệu 890 ngàn đồng thì mình trừ cho 83 triệu 089 ngàn đồng thì tổng cái số tiền hiện tại bây giờ Phước còn giữ để tiến hành thi công tiếp là 100 triệu 801 ngàn đồng thì cái số tiền này hàng ờ, tháng Phước sẽ ở quên hàng tuần À, Phước sẽ à, cập nhật tiếp cho cô chú anh chị mình à, tiện theo dõi và sau đó thì cô chú anh chị nào có cập nhật tiếp cái có hỗ trợ tiếp tiền để cùng chung tay góp sức cho cái máy ấm thì Phước cũng vẫn cộng vô như vậy để cho nó rõ ràng hết tất cả ai có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với Phước với số điện thoại ở trên màn hình 0939 787736 rồi Zalo Phước cũng sử dụng số đó luôn rồi vậy ha hẹn cô chú anh chị vào à, tuần tới Phước sẽ à, cập nhật tiếp cái tiến độ cũng như danh sách chi phí thu chi tất cả cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi à. Bye bye và hẹn gặp lại nha.